20 triệu tài nhá 20 triệu tài 10 triệu xíu này xíu 10 triệu này 20 triệu tài này. 15 triệu xíu 15 triệu xíu làm nhẹ 5 triệu ai xíu đi này 5 triệu xíu này ai xíu 50 triệu cái không bán à rồi tài này 20 giây nhé Đúng là em chỗ này Đúng xong rồi ông nghe thoại của ông gọi gì gọi căng căng kỹ chân, này anh mạnh lên với chịu sướng này bốn chục nhá một hai ba bốn năm sáu bây giờ ra năm sáu bảy tám chín mười, hai mười, nó dự sướng này 10 triệu xíu đây cứ 20 triệu đấy 20 triệu xíu 40 triệu tài xíu quá 10 triệu bán 10 triệu ăn 10 triệu nhá, 1 2 1 2 3 9 cái xíu rồi 6 7 8 9 10 có nào đánh ờ, xíu đâu tôi ăn nốt cho đây tôi đánh 5 triệu xíu nữa ừ một hai ba bốn năm là tôi tôi đánh tài nhá ừ, có ông riêng ra không lẫn của người ta ừ của tôi cả mà à của ông cả đấy đấy tôi ông đánh nhau dạ tài, tài nhá xin nhá một nút bốn chục hai triệu ôi đánh ác <coughs> đấy cờ bạc đồ đen mày 嗯。 10 triệu xíu này 5 triệu tài này 10 triệu xíu này 10 triệu tài này 5 6 7 8 9 10 hai chục ờ, vào xíu nhá tài nhà có lục này sạch tài này bán hết tài đi bán hết tài bán hết tài tôi ăn hết tài nhá ừ, giả luôn xỉu xíu này hai mươi đây hai mươi tôi mười triệu thôi để đến 10 một này hai ba bốn này năm này sáu này bảy tám này chín này mười mười một này mười hai mười ba mười bốn này mười năm này mười sáu này mười bảy này mười tám này mười chín này hai mươi này ใช้นั่นตะทูดนี่ในเรียนนี่ในเรียนนี่เอามา 2 triệu 3 triệu vừa tài anh nhìn anh to rồi anh nhẹ nếu à. mà thích thì đánh 5 triệu xíu thôi cờ bạc 5 triệu tài giả luôn này thì không biết giả luôn này tài 3 triệu nhá đấy quả đấy mà ông đánh căng thì, thì không nói triệu thích thì đánh không quan trọng gì cờ bạc từ tứ kết năm ừ. triệu tài tất tay này Ngoài này đánh yên Yên năm triệu tài này hai mươi xỉu này mười mười cái này hết chưa mày đánh đèn thế mày ok mày còn hai triệu sạch tài luôn bán hết tài thì không nghe ờ, ờ, bán tài nha tôi ăn tài nhé còn nào ấy không đây tôi còn đây đánh mẹ hết tài thôi đi biết đánh ờ,